xin chào tất cả mọi người. À, hiện tại thì mình đang có mặt tại à, làng Quốc Tứ Liên, Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. À, như mọi năm ấy, thì à, mình cũng hay đi xem cây cuốt ở tại làng Tứ Liên này. Bởi vì ở đây thì rất là nổi tiếng các nhà vườn tạo ra các cái cây cuốt thế, cây cuốt à, bonsai rất là đẹp. À, thì như mọi người cũng đang thấy thì hiện tại thì mình đang ở trên cái đường vào đường làng Tứ Liên ấy vào trong các nhà vườn để xem cái uh, các cái cây cuốt uh, ờ, mà các nhà vườn tạo ra và bán tại nơi đây thì ở trên các đường phố dọc cái làm tứ liên vào đây thì cũng rất là nhiều nhà đang bán cái cây cuốt ở trên ờ, vỉa hè đường phố nhưng mà năm nay thì cũng khác so với mọi năm bởi vì cũng do dịch covid và hơn nữa thì năm nay rất là vắng vẻ ở các năm về trước thì tại nơi đây thì mọi người hay tập trung về để phân phối các cái cây cuốt thế cây cuốt đẹp để đi Ờ, phân phối cho các tỉnh lẻ và các địa bàn lân cận ở trên Hà Nội uh, thường thì mọi người cũng hay tập trung về đây thường những năm về trước thì ở đây rất là tắc đường bởi vì uh, mọi người hay tập trung về để mua chọn cho mình cây cốt thật là ý nghĩa đẹp để chơi trong uh, mấy ngày Tết hiện tại thì là mình đang đi vào vườn phía trong ở trong rất là nhiều nhà vườn và trong này thì cũng bày bán uh, những cái cây cốt thế và những cây cây cuốc rất là to à, cây cuốc bonsai và rất là nhiều cuốc đẹp và không biết thì năm nay có những cái gì khác lạ thì mọi người hãy theo chân mình để vào tận trong những nhà vườn để cùng xem là cuốc năm 2022 có gì khác so với các năm trước nhé tại thì à, mình đang có mặt tại cái nhà vườn đầu tiên khi vào cái làng cốt tứ liên này thì như mọi người cũng thấy là ở đây thì nhà vườn này được các nghệ nhân được nhà vườn tạo ra những cái thế cuốt à, rất là đẹp à, có những cuốt bonsai có những cuốt được cho vào bình rất là đẹp thì thường thì như các năm về trước thì khoảng độ 20 Tết thì ở nơi đây rất là đông vì là họ tập trung đến đây để lấy cuốt về hoặc là những cái nhà vườn họ phân phát tuốt đi các cái tỉnh lẻ và những cái nơi lân, lân cận trên cái địa bàn Hà Nội này thì năm nay thì có vẻ nó vắng hơn so với mọi năm thì đến đây thực sự là mình không biết là phải lựa chọn cái cây cuốt nào bởi vì rất là nhiều cuốt đẹp và cây nào thì cũng muốn muốn muốn lựa chọn à, thì ở đây thì cuốt đây thì là vườn cuốt bonsai cuốt thế nên là cái giá của nó thì cũng rất là cao đó thì mình sẽ coi cho mọi người xem là cái cuốt uh, ờ, uh, ờ, ở làng Tứ Liên năm 2022 này thì sẽ có cái gì khác so với mọi năm trước thì theo như mình thấy là năm nay thì vắng hơn so với mọi năm rất là nhiều đó thì uh, bây giờ thì mình sẽ đi quay uh, cho mọi người xem uh, thì hiện tại thì ở đây thì mọi người cũng đang đang lựa chọn rất là nhiều người đang lựa chọn cho mình cây cuốc cây cuốt để có thể là đem về nhà chơi cho cái dịp tiết này thì ở đây thì rất là nhiều quốc tế đẹp à, rất là ý nghĩa à. thì à, khi đến đây thì mình thấy là uh, mọi người có thể là lựa chọn những cái cây cốt phù hợp nhất để uh, đặt trong cái vị trí uh, tùy thuộc theo cái diện tích của nhà mình nhà mình ở nữa thì ở đây thì có những cái cây cốt bonsai có thể đẩy trên cái mặt bàn cũng rất là đẹp và có những cái cốt để trong phòng khách thì cũng rất là phù hợp ngay bên cạnh uh, mấy vườn quất thì mình thấy là ở, ở ờ, bên gốc bên này thì có một cái nơi là bán những cái đồ gốm sứ những cái bình cái chậu để có thể là cho mọi người uh, lựa chọn uh, cái chậu cuốt phù hợp bởi vì là ở đây thì cũng có nhiều nhà vườn thì có cây cuốt chưa có bình thì mọi người có thể là lựa chọn uh, cây cuốt sau đó thì sang đây để chọn những cái bình phù hợp để mình có thể về trồng Ờ, với cái diện tích ờ, ờ, của không gian nhà mình và cái cây cuốt to hay nhỏ thì mình có thể ở đây thì có rất là nhiều cái uh, kích thước cái cỡ phù hợp để mọi người có thể lựa chọn để trồng uh, phù hợp nhất và đẹp nhất cho cái cây cuốt mà mình lựa chọn thì cũng rất là phù hợp và tiện cho mọi người sau khi xem uh, vườn quất làng Tứ Liên thì hiện tại thì mình đang trên đường qua phố Hàng Mã uh, thì mọi người hãy theo chân mình để xem là phố Hàng Mã năm nay thì có những cái gì khác so với mọi năm uh, thường mọi năm thì ở trên tuyến phố Hàng Mã thì uh, bắt đầu từ cái thời điểm gần Tết thì mọi người uh, hay tụ tập về đây để mua sắm cũng như là uh, chụp ảnh lưu niệm những cái tấm ảnh của một năm cũ và chuyển sang một năm mới thì ở trên phố Hàng Mã này thì được bày bán những cái đồ trang trí Tết Ờ, rất là đẹp và thường thì mỗi năm thì rất là đông đúc thì không biết là năm nay như thế nào thì mọi người hãy theo chân mình để xem uh, tuyến phố hàng mã năm nay có những cái gì khác so với mọi năm nhé hiện tại mình đã đến uh, tuyến phố đi bộ ở trong cái ờ, chỗ hàng cót và đầu hàng lược thì uh, mình sẽ phải tìm chỗ gửi xe thì ở đây thì mình thấy là uh, xe máy sẽ không được đi vào trong bởi vì dành cho người đi bộ để mua sắm tại khu vực này uh, thì mọi người sẽ cùng mình vào phía trong để xem là năm nay ở trong khu vực này thì sẽ được bày bán những cái uh, đồ uh, Tết có những cái mặt hàng như thế nào thì mình hãy theo chân mình để học phía trong để cùng xem mình đang có mặt trên ờ, tuyến phố đi bộ ở ờ, Hàng Mã thì ờ, như các anh chị cũng thấy là năm nay thì cũng có bày bán ở đây những cái đồ đào và cuốt à, nhưng năm nay thì mình thấy là nó vắng hơn so với các năm về trước à, các năm về trước thì vào tầm độ 20 Tết à, thì cái lượt người về đây để đi mua sắm cũng như là đi uh, tham quan thì rất là đông À, năm nay thì ờ, số lượng vắng hơn cũng do một phần là ảnh hưởng do dịch Covid và các cửa hàng bày bán thì cũng uh, nhìn cũng thưa thớt hơn so với các năm về trước. Thì ở đây thì cũng được bày bán các chậu ly, uh, chậu cuốc nhỏ xinh xinh và đặc biệt ở đây thì trên tuyến phố này thì được bán những cái đồ trang trí ngày Tết như là đèn lồng và những cái câu đối rất là đẹp à, và đặc biệt là ở đây thì mọi người cũng hay về để à, chụp những tấm hình lưu niệm à, để à, ghi lại những khoảnh khắc của năm cũ và chuyển sang một năm mới à, và ở đây thì à, cũng bày bán những cái đồ à, thờ cúng và những cái đồ lưu niệm à, làm à, từ đồng và làm từ sứ và rất là đẹp và rất là nhiều đa dạng mẫu mã để cho à, các anh chị đến đây và có thể lựa chọn thì trên tuyến phố này thì ờ, hầu như là bán về những cái đồ để làm lưu niệm trang trí ngày Tết nên là đến đây thì các anh chị có thể tha hồ thỏa sức để lựa chọn những cái món đồ phù hợp với gia đình mình à, cảm ơn các, các anh chị và các bạn đã xem à, và theo dõi kênh và đừng quên bấm vào nút đăng ký và like thích để à, chờ đón những video tiếp theo của mình làm về chủ đề ngày Tết Ờ, năm 2022 và xin chào và tạm biệt hẹn gặp lại quý chị các bạn trong video tiếp theo